Có một câu ca không biết từ bao giờ lưu truyền trên vùng quê cổ xứ Đông. Tại hương, tại phố, một quê, châu khê hàng bạc đi về ngược xuôi. Như hương tỏa khắp mọi nơi, kim hoàn trang sức cho đời đẹp xinh. Mạch nguồn kết nối giữa làng với phố ở đây là nghề làm đồ trang sức bằng kim loại quý, mà điểm hội tụ văn hóa có thể xem là ngôi đình kim ngân, nghĩa là đình vàng bạc, hiện diện trên phố Hàng Bạc đã mấy trăm năm. mới được chứng kiến không khí ngày hội nghề phố cổ rực rỡ tưng bừng như thế, chào mừng sự kiện Đình Kim Ngân đón bằng công nhận di tích cấp quốc gia. Phố xưa lắng đọng bao cảm xúc. Danh sưng hàng bạc đã được nhắc trong những vần ca dao về Hà Nội 36 phố phường. Tên hành chính phố Hàng Bạc được sử dụng từ năm 1945 đó, vào cuối thế kỷ 19, phố có tên theo tiếng Pháp là phố Đổi Bạc. Phố Hàng Bạc chỉ dài chừng nửa cây số nhưng còn lưu nhiều dấu tích lịch sử và văn hóa về nghề xưa phố cũ từ những ngôi đình, những nếp nhà cổ kính, nét rêu phong. Đình Kim ờ. Ngân tọa lạc tại số 42 phố Hàng Bạc. Tư liệu hiện nay cho biết, dưới thời vua Lê Thánh Tông, vị thượng thư bộ lại là Lưu Xuân Tín đã đưa người dân bản quán ở thôn Châu Khê, xứ Đông ra Thăng Long, lập tràng đúc bạc nén cho ngân khố nhà nước. Thợ bạc Châu Khê đã mua đất của phường Đông Các, huyện Thọ Sương, dựng nên hai ngôi đình làm nơi thờ tự và giao dịch. Đến thời Nguyễn, chàng đúc bạc chuyển vào kinh thành Huế. Thợ Châu Khê cùng với thợ các làng nghề Định Công và Đồng Sâm ở lại, mở mang mỹ nghệ kim hoàn. Đình Kim Ngân, thờ ngài Hiên Viên, được xem là bách nghệ thần tổ. Phối thờ tại đình, còn vị mệnh quan Triều Lê có ơn đức khai nghiệp cho người Châu Khê và cũng thờ chư vị thần linh bản cảnh. Trải qua nhiều thế kỷ, đình Kim Ngân trở thành di tích kiến trúc tín ngưỡng trọng điểm có quy mô lớn nhất trong khu phố cổ hiện nay. Mà nói về văn hóa truyền thống của Hà Nội thì cái nơi mà còn đọng lại ờ, nhiều nhất của Hà Nội chính là cái văn hóa của khu phố cổ nó thể hiện cái lối sống của người Hà Nội cũng như là cái nơi giao thoa giữa các cái luồng văn hóa cái nghề thủ công và các đình thờ tổ nghề tạo nên cái sự khác biệt giữa khu phố cổ Hà Nội với các cái khu phố cổ khác ờ, đình Kim Ngân thì là cái công trình ờ, đình thứ hai ở trong khu phố Hàng Bạc ở phố Hàng Bạc còn một ngôi đình nữa là đình Trương Thị được khởi dựng trước đình Kim Ngân. Năm 2010 à, nhân cái đại lễ kỷ niệm nghìn năm Thăng Long thì thành phố Hà Nội cũng đã cho phép quận Hoàn Kiếm đầu tư trùng tu cái công trình này à, và khôi phục lại trên à, quy mô như là cơ bản như kiến trúc ban đầu của di tích. Mưa nắng thời gian cùng với sự chiếm dụng làm nơi cư trú trong mấy chục năm của một số hộ dân đã làm cho đỉnh Kim Ngân bị hư hại và biến dạng nhiều. Ban Quản lý Phố Cổ Hà Nội với sự hỗ trợ kỹ thuật của thành phố Toulouse, Cộng hòa Pháp đã phục dựng cơ bản quy mô không gian tín ngưỡng và giá trị nghệ thuật kiến trúc của ngôi đình mang dấu ấn hậu lê. Phố Hàng Bạc qua lịch sử chủ yếu hình thành từ sự chuyển cư lập nghiệp của những thế hệ người dân làng cổ. Tìm về làng gốc Châu Khê, một chặng qua thị trấn Kẻ Sặt với chợ tranh là gặp dòng sông Cửu An hiền hòa trên đồng đất xứ Đông. Châu Khê là một làng văn hóa của xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Đây là làng quê của nhà giáo nhân dân Vũ Đình Liên, tác giả của bài thơ Ông Đồ đượm niềm hoài cảm, của nhà báo nhà thơ Hoàng Lộc nổi tiếng với bài thơ Viếng Bạn, của nhà viết kịch Lộng Trương, sinh thời ở phố Hàng Bạc, tác giả vở hài kịch Quẫn Lừng Danh một ngôi làng bình dị của vùng châu thổ sông Hồng, còn lưu bóng dáng cộng đồng dân cư sinh tụ lâu đời. Từ cây đèn, mái quán cho đến nếp nhà, khuôn giếng ở Châu Khê, như hằng nhắc gợi người làng, dù có đi xa lập nghiệp, vẫn không quên nhớ về quê cũ. Phương Ngôn có câu phi nông bất ổn, phi công bất phú và lời ca tụng làng Châu Khê tay vàng tay bạc. Người Châu Khê bình quân mỗi nhân khẩu có hơn hai xảo ruộng để trồng lúa, giữ nguồn sống chính. Hầu hết các gia đình đều làm theo nghề kinh hoàng nên cuộc sống ổn định và có khả năng vươn lên dư dật miễn sao chăm chỉ siêng năng. Kỹ thuật làm kim hoàn truyền thống của thợ Châu Khê là làm hàng trơn, phân biệt với làm hàng đậu và hàng chạm. Họ sử dụng công cụ cầm tay đơn giản với các thao tác nghề như roi, rúc, ve, cháy, vẩy, cườm. Từ những thoi nguyên liệu, qua các bước chế tác công phu tỉ mỉ, từng gia đình tạo nên một vài loại sản phẩm trang sức có dáng vẻ riêng. Về Châu Khê vào mùa sen, mùa lúa, cảnh sắc làng quê thật yên ả, à, trữ tình. Đã có nhà nghiên cứu xã hội nêu khái niệm làng nghề, làng văn với biểu hiện hội đủ ba loại âm thanh. Tiếng nho sinh đọc sách, tiếng con trẻ bi bô và tiếng thoi đưa dệt cười của những thôn nữ đảm đang. Trong truyền thống lịch sử và văn hóa lâu đời, Châu Khê đã là một làng nghề, làng văn như thế. Một không gian làng đang bảo tồn các thiết chế văn hiến cộng đồng như đình, chùa, nghè, miếu, văn trì, lăng mộ, cầu quán với hệ thống di vật tư liệu còn nguyên dấu tích. Đình làng Châu Khê nguyên là đền thờ tướng công Phạm Sĩ đã được khởi lập từ thời Trần. Trên nền kiến trúc kiểu trùng diêm cổ các uy nghi, mái đỉnh ghi tạc hàng đại tự, hách trạc anh linh cùng nhiều biểu tượng thanh nhã và cao quý. Niềm tôn vọng ơn đức của các vị thành hoàng hội tụ trong nội dung bức đại tự, hộ quốc an dân, trang trọng thờ ở đình làng. Ngôi chính vị là Ngài Phạm Sĩ, người lập công huân đuổi giặc và giáo hóa lương dân. Phối thờ còn Ngài Chu Tam Sương, người khởi lập trang Chu Xá từ thời Lý, để thành làng Châu Khê sau này, và Ngài Thượng Thư Lưu Xuân Tín, người đã khai mở nghề kim hoàn cho dân hưởng phúc. Di sản văn hóa tinh thần của quê hương luôn được dẫn truyền qua nhiều thế hệ. Bằng việc các vị cao niên chức sắc trân trọng gìn giữ nguồn tư liệu và duy trì thuần phong mỹ tục trong đời sống cộng đồng. Tôi dịch cái này, này thì dịch tôi chua luôn chữ vào đây. Vâng. Chữ Hán là chữ chi đây, viết vâng. là chữ vâng. chi xong rồi chữ xong rồi đọc cả cái câu ấy, dịch riêng như thế là có thể ai đọc cũng hiểu vâng. chứ những cái quyển của ông Quân đây thì, thì thì nếu mà không biết chữ Hán là chỉ Người dân Châu Khê có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo với những hiền tài khoa bảng được lưu danh và nhiều bia ký phong phú và đa dạng. Cây bia văn chỉ được lập từ năm xương phù, năm 1377 là chứng tích sinh động về phong hóa châu Khê. Cái vùng đất này nếu theo là các cái ờ, văn bản mà chúng tôi sưu tâm, mà là địa lý ờ, thì như vậy nó là cái vùng đất ờ, là trên long quy cục thế cho nên là các danh tướng là tìm về để là lập ấp và buổi ban đầu thì dưới cái thời là của là cụ Chu Tâm Sương thì chỉ có bốn dòng họ đến thế kỷ thứ 12 thì có thêm là tám dòng họ khác về ở tướng quân phạm sĩ ngài là sau khi mà học hành đỗ đạt xong thì ngài không ra làm quan thế thì về đến đây cụ là mới ở lại đây và lập trường rồi dạy rồi chữ cho dân làng và trong cái đội quân mà đánh quân nguyên lần thứ ba thì ở làng châu này là cũng có được bốn vị là cùng là xung quân bên dòng sông Cửu An đối ngạn với đền thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão thuộc đất Hưng Yên là nơi yên nghỉ của dực hổ hầu bình nguyên đại tướng quân Phạm Sĩ trên đất Hải Dương. Với công tích lớn, sau khi ngày hóa, Triều Trần đã cho lập cung lăng thờ, dựng bia tưởng nhớ bậc công thần tài cao đức trọng. Các triều hậu Lê và Nguyễn về sau vẫn theo điển lệ, sắc phong ngài là thượng đẳng phúc thần, ban tặng nhiều huân danh, mỹ tự và giao cho xã dân Châu Khê thừa hành bổn phận thờ phụng ngài là thành hoàng. Phạm Tướng Công, dòng dõi thi thư Thân phụ là người châu Ái, thân mẫu là người Hải Đông. Ngài tư chất, anh minh, phóng khoáng, bình sinh, đối nhân xử thế chỉ bằng nghĩa đức. Thần tích chép về thiên cơ và hành trạng của Ngài có những điều kỳ ảo phi thường. Điều đó, Âu cũng thuận với tâm thức suy tôn bậc danh nhân nghĩa liệt như lời ca ngợi ở cung lăng. Công cao giúp nước, truyền vạn thùa, đức lớn yên dân dạng nghìn thu. Nếu theo cái thần phả thì như vậy là cái nghề làm bạc của dân châu Khê là có khoảng thế kỷ thứ 12 thì lúc bây giờ là chủ yếu là người ta làm là cái dây xà tích thế cái nhẫn trên và là cái hoa đeo tai thì chính vì nó có cái xuất xứ như vậy cho đến khi mà cụ lưu xuân tín thì cũng biết là dân làng châu có nghề như vậy thì mới mang con em ra để thành lập là cái trang đúc bạc và đúc tiền bạc cho lời cho vua nhân dân có phố hàng bạc Phong tục làng Châu Khê hàng năm tổ chức lễ hội xuân dỗ tổ nghề Kim Hoàn vào ngày 19 tháng riêng. Đây là dịp biểu dương truyền thống văn hóa làng nghề, tri ân tiền nhân, nghiệp tổ và vun đắp quan hệ gắn kết láng giềng, thân tộc ở hương thôn. Làng nghề cũng đã trải qua những bước thăng trầm, khi thợ kim hoàn phải chuyển sang làm đèn pin, làm bật lửa để duy trì đời sống và để giữ nghề. Trước hoàn cảnh cam go xa sút ý nguyện trân trọng giữ gìn tinh hoa mỹ nghệ kim hoàn càng không phai nhạt trong những tâm hồn người thợ. Họ hy vọng và đón đợi làn gió mới về với làng nghề. Với người dân Châu Khê, kim hoàn nay không phải là nghề phụ nữa, khi có tới hơn 97% số hộ gia đình tham gia sản xuất. Người thợ kim hoàn châu Khê hàng năm làm ra hàng triệu sản phẩm trang sức, kiểu mẫu đa dạng và chế tác tinh xảo, ngày càng thỏa mãn nhu cầu của thị trường xã hội. Bên cạnh những chất liệu truyền thống như vàng ta và bạc, sản phẩm kim hoàn châu Khê này còn có vàng tây, vàng trắng, đá quý, kim cương. Mọi vẻ long lanh, hoàn mỹ của vàng bạc châu khê phản chiếu tài hoa của những nghệ nhân thợ giỏi. Hiện nay là làng nghề chúng tôi là có thể nói là hơn 200 nông nhà hầu hết là đều làm nghề mỹ nghệ kim hoàn và đồng thời vẫn gắn bó với ruộng đồng vẫn làm nông nghiệp vẫn làm nghề vàng bạc ừ. nhưng mà dân thợ chúng tôi thì là có thể nói hiện nay là cỡ độ khoảng 800 thợ giỏi ừ. Ừ. và có hơn 20 nghệ nhân và tôi là một trong những nghệ nhân của làng à, Châu Khê thế thì trong quá trình phát triển thì cũng là tích lũy kinh nghiệm từ đời ông cha để lại và chúng tôi luôn luôn là tìm tòi học hỏi và uh, siêu tầm ừ, những kinh nghiệm ừ, của các cụ trong khi đó là ừ, được sự hỗ trợ của các đồng chí chính quyền địa phương giúp đỡ tạo điều kiện để cho làng nghề phát triển Phương Ngôn thường nhắc người đẹp vì lụa, chân đẹp vì hài, tai đẹp vì vàng. Là người, ai lại không muốn đẹp? Nhu cầu trang sức vì thế cũng muôn hình muôn vẻ xưa nay. Mỹ nghệ kim hoàn sử dụng nguyên liệu quý và kỹ thuật chế tác tinh xảo để đạt tới giá trị vật chất và thẩm mỹ rất cao. Độ tin cậy và sự hài lòng là thước đo nghiêm ngặt với từng sản phẩm. Ờ, trước kia thì theo cái kiểu truyền nghề cha truyền con nối tức là ờ, cha làm nghề truyền cho con con làm nghề xong lại truyền cho cháu cha truyền con nối và đến hiện nay thì với cái xu thế ờ, thời đại khoa học công nghệ phát triển thì các cái thế hệ sau này người ta tiếp thu cái kinh nghiệm quý báu của cha ông để lại và đồng thời người ta kết hợp với những máy móc hiện đại của khoa học công nghệ cho nên là nghề lại càng ngày càng phát triển tốt hơn đẹp hơn ừ, và nhanh hơn. Chúng tôi luôn luôn đảm bảo được cái tinh thần của nghề nghiệp ừ, của cha ông để lại, tức là phải giữ cái chữ tín làm trọng. Ừ. Chúng tôi quan niệm là chữ tín là quý hơn vàng. Thế cho nên là ở dân làng châu chúng tôi là nghề nghiệp là phát triển nhưng mà luôn luôn là đảm bảo cái chất lượng và đảm bảo được cái thương hiệu ở đâu người ta cũng, cũng cũng có thể nhận biết được đấy là hàng mỹ nghệ kim hoàn của dân làng châu. Với sự hỗ trợ của các thiết bị chuyên dụng trong việc kiểm định và nhân bản, năng suất lao động và độ đồng đều của sản phẩm kim hoàn được nâng cao và hoàn thiện hơn nhiều. Tuy nhiên, độ tinh xảo và nhất là cảm quan mỹ nghệ thì chỉ có kinh nghiệm và tay nghề thợ giỏi mới đạt tới được mà thôi. Từ một cục bạc và từ một cục vàng, nếu muốn ra được cái sản phẩm theo như khách hàng đặt, chẳng hạn như cái nhẫn thì chúng tôi có thể là giúp cục vàng đó lại, cục bạc đó lại, xong chúng tôi tự phải nghiên cứu và chế tạo từ roi xong rồi hoặc là bây giờ là nó có cái hiện đại là ta đúc ta tạo sáp gọt sáp thì ta đưa vào ta đúc thì thành cái nhẫn còn đấy là công nghệ đúc thế còn nếu như làm tay bo thì lại từ cục bạc đấy chúng ta phải chặt phải chia nó ra để làm như thế nào đấy để cho nó ra được cái sản phẩm đúng như khách hàng người ta đặt chẳng hạn như lo theo cái lo của khách hàng đặt đấy là là như vậy thế còn những cái sản phẩm như từ cục bạc muốn ra cái dây thì phải rút xong rồi cán cán xong rồi lại cuộn cuộn xong rồi cắt cắt xong rồi hàn hàn xong rồi bắt đầu nó mới thành được một cái dây một cái dây xong là tùy theo các loại mặt hàng ta có thể phải rũa ta có thể phải đánh giấy giáp làm sao cho nhẵn cho nó đẹp thì khi ta cho vào quay cườm đến khâu đoạn cuối cùng thì nó sẽ ra một cái thành phẩm là một cái dây chuyền qua chuỗi thao tác lao động của người thợ trong một xưởng. Nguyên liệu được luyện và đúc thành thoi rồi đem cán ép theo kích thước và hình dáng của mẫu vật. Máy móc gia công cơ khí đã giải phóng nhiều khâu nặng nhọc cho con người như việc dùng búa với đe, roi bạc thỏi. Người thợ bạc có thể phải ngồi cặm cụi nhiều giờ với mức độ tập trung cao và thao tác chính xác khi hàn gắn từng chi tiết của sản phẩm. Với tiết điểm nhỏ, hàn không cần dùng chất kết dính, gọi là cháy. Điểm hàn lớn hơn, dùng kỹ thuật dày Với lớp phụ chất mỏng như váng nước. Từng công việc trong nghề đã được chuyên môn hóa khá cao. Để loại bỏ tạp chất, người ta còn phải tôi và rửa sản phẩm nhiều lần để đạt độ tinh và sáng. Sản phẩm kim hoàn truyền thống của Châu Khê là hàng trơn như vòng cổ, vòng tay và nhẫn. Thị hiếu trang sức bây giờ đa dạng hơn nhiều với sự phối hợp chất liệu và tạo hình hấp dẫn. Lớp thợ trẻ tiếp thu kinh nghiệm, mắt tinh, ý sáng và nhạy cảm thời trang nên thích ứng nhanh với thị trường. Làng nghề Châu Khê cũng có trang thông tin điện tử. Người ờ, dân châu Khê của chúng tôi thì cũng rất là tài hoa, mà những cái bàn tay khéo léo của lớp thợ dạ trẻ bây giờ thì thực ra là người ta đã nghiên cứu vận dụng giữa cái các cụ truyền lại và cái kết hợp với cái công cụ và máy móc hiện đại như bây giờ thì người ta phải khẳng định là làm đẹp hơn các cụ ngày xưa. Cái người châu Khê hiện nay của chúng tôi là đã phát triển ra các tỉnh bạn mà đặc biệt là thành phố Hà Nội và Hải Phòng, Hải Dương thì như ở thành phố Hà Nội là chúng tôi đã thành lập được chi hội mỹ nghệ Kim Hoàn Châu Khê Phúc Tân, Hoàn Kiếm Hà Nội. Mối quan hệ của người Châu Khê với phố Hoàng Bạc là nó có một cái quan hệ rất mật thiết. Từ phố Hoàng Bạc thì lại chuyển đi cho cả nước đến lấy các cái mặt hàng của người dân Châu Khê sản xuất ra. Chúng tôi cũng đã làm xuất sang cho các nước ở châu Á mình, ví dụ như Nhật Bản, rồi Hàn Quốc, rồi xuất sang cả Trung Quốc. Đôi điều suy niệm về mối tương quan hàng bạc châu Khê khi Ngài Thượng Thư Lưu Xuân Tín, người làng Châu Khê, đưa dân năm giáp của làng ra Thăng Long Đông Đô, lập tràng đúc bạc nén làm tiền tệ cho triều đình hậu Lê, thì người Châu Khê đã có nghề làm hàng bạc. Phố hàng bạc hình thành từ sự giao hội nghề thủ công làng xã với nhu cầu thương mại của Kinh Kỳ. Nhát thơm, hoa sói, hoa nhài, khôn khéo, thợ thầy, kẻ chợ. Sự gắn kết sản xuất với thị trường là chất men xúc tác để làng nghề, phố thị cùng hưng thịnh. Một ngôi đình kim ngân trên phố vẫn mang bóng dáng châu khê. Đình Kim Ngân thì sau khi trùng tu thì đã trở thành một cái điểm ờ, đến của du khách ờ, khi họ tới đây có thể tiếp nhận những cái thông tin Đặc biệt là hiện nay đang có một cái triển lãm giới thiệu về cái quá trình hình thành và phát triển ờ, nghề thủ công của phố cổ Hà Nội gắn với các cái làng nghề xung quanh Hà Nội. Thì cái này nó có cái mối tương tác giữa làng nghề và phố nghề. Tại vì đây là đình thờ ông Tổ Bách Nghệ uh, của 100 nghề mà. Thì ờ, ngoài cái nghề kim hoàn ra thì còn có các cái nghề khác, các cái nghề thủ công khác sẽ lần lượt được giới thiệu trong các cái các cái triển lãm định kỳ đồng thời thì ờ, cũng là cái nơi mà giới thiệu về trình diễn về các cái nghề thủ công ờ, truyền thống dưới mái đình kim ngân và trên cả phố hàng bạc cảm hứng làng nghề phố nghề kim hoàn thăng hoa trong không khí của ngày hội lớn hàng bạc phố xưa nhà cổ mái ngói thẫm nâu mang trong lòng biết bao hoài niệm về Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Nơi hội tụ tài hoa và cảm xúc của những lớp người từ các miền quê. Họ đã mang đến phố thị này ước mong an cư lạc nghiệp cùng nhiều sắc màu văn hóa, rồi giao thoa, chọn lựa để làm nên phong vị Tràng An người Châu Khê đã là cư dân phố cổ, vẫn giữ cốt cách nghề, trung thực, tinh tế, lịch thiệp, tài hoa. Cảnh sắc Châu Khê giữa mùa hè oi ả, có hương sen dịu mát cả đồng quê. Ngôi chùa làng, pháp danh Sùng Ân Tự đã được khởi dựng từ thế kỷ 12. Khi ấy, tên làng còn là Chu Xá và chùa cũng mang tự hiệu Liên Hoa bởi tọa lạc trên khu đất tượng hình một bông sen. Đến thời Bảo Đại, Triều Nguyễn, chùa được trùng tu lớn và đổi tên là Sùng Ân Tự. Chùa làng Châu Khê có quy mô 36 gian với Phật điện nguy nga và nhiều pháp bảo thuộc hàng danh lam lớn trong vùng tiếng chuông chùa Sùng Ân đã vọng vào thành ngữ. Mưa nắng thời gian làm hư hại một phần di tích. Người châu Khê ở làng, ở phố cùng với du khách thập phương đã hàng tâm công đức tôn tạo ngôi chùa khang trang, tố hào hơn xưa. Làng cổ Châu Khê trên đất Bình Giang gần với làng Tiến Sĩ Mộ Trạch và không xa Văn Miếu Mao Điền, một vùng văn hiến xứ Đông sao khuê Nguyễn Trãi đã từng luận giải Nên thợ, nên thầy, nhờ có học No ăn, no mặc, bởi hay làm Với làng nghề, làng văn châu khê Lời danh nhân càng chứng nghiệm Trong những vần thơ, ký ức làng tôi, một nghệ nhân châu khê đã viết Dân nghèo vượt khó đi lên nhờ nghề vàng bạc mà nên cơ đồ. Nhiều người ra ở thủ đô vẫn chung tay để điểm tô quê mình. Làng tôi văn hóa văn minh, làng nghề, làng lúa trung tình vẹn đôi. Người thợ Kim Hoàn mang tâm hồn thi sĩ, đi giữa làng nghề, nghe tiếng ca vui của lớp nhi đồng quện với hương sen hương lúa để lòng thư thái với châu khê.